anh cảm ơn nhá cảm ơn bạn nào mới donate ăn ba củ ăn thiếu ba củ ờ, tối nay anh em thấy không sương sương mới online được không chưa được 12 phút chưa được 12 phút mà mà sương sương ui, ui lại 50k à, gửi yêu ly cà phê là ông um, ông um, ông huy đúng không ông huy đúng không buổi nào stream cho ly cà phê ly cà phê hai lần rồi cảm ơn bạn Đấy, mới stream sương sương uh, ờ, 13 phút mà anh em thấy không 8 củ 8 à? củ tới đít rồi anh em biết là là là là, là thu nhập một một một ngày là bao nhiêu rồi đó rồi tối nay ờ, tối nay là là làm cái túi ba gang ra mà không tiền anh em <laughs> Rồi cảm ơn thế anh em ơi Rồi mới online chưa nóng đít mà chưa nóng đít mà double kill rồi à Double kill cảm ơn em nhiều cảm ơn em để ăn nhiều lớp nhiều với lời nhắn với lời nhắn chậu mười lực ba chậu 10 lực 3 quanh đồng tim mà donate là cháu với cấp 3 Lớp 3 cấp 3 Cháu mới lớp 3 Lấy tiền mẹ donate cho chú cốc nước Really nigga Thiệt luôn hả? Thiệt luôn là trả tiền đó nghe Có thiệt không phải trả tiền Chứ bây giờ mẹ bây giờ mẹ, mẹ, mẹ cháu mà mà chết cái tài khoản Momo mà thấy mẹ bị mất tiền là chết công mẹ nhà chú luôn bây donate bao nhiêu rồi 10 ngàn rồi bây giờ bây giờ chú chú trả lại nhá bây giờ chú trả lại nhá má nè điên à điên à chú <laughs> Ôi rồi, à, chiều nay game vui đánh cái gì anh em? chơi chơi chơi chơi thằng nào cũng chơi à, che che che che với chúng tôi à? À, à, à, à che với chúng tôi à banh cái đít ra <laughs> thế thế bây bây giờ có thiệt không có thiệt là là lớp 3 có có thiệt là lớp 3 lớp lớp 3 trộm ờ, tài khoản của của mẹ không để, để chú biết ờ, chú chú trả lại tiền cái cái ừ. má ai ai chơi à chơi chơi thế mẹ cháu mà mà mà biết là, là tôi nấy cho chủ là chết trong an chủ luôn ờ. ê ê cái um, cái thằng cái thằng cái thằng kia nó phá sao anh pha người ta Ở này nè đâu nó nó nó phá nó phá rồi chứ nó không nó phá rồi Má đéo giết được cây cay thế nhở Rồi mình lấy làm sao Em em em em em Đấm nhau đấm nhau lớn rồi, đấm nhau to rồi, đấm nhau to rồi Nó flash ra kìa Này này thì chặn đầu liền ai đây ai đây 50k gửi ăn ăn gửi ăn bữa ăn à ui ngon thế nhở nhưng mà chờ ăn thì ăn chưa chết rồi tên à không có tên à cảm ơn nha cảm ơn bạn nào mới uh, donate cho mình ờ, năm năm năm năm năm còi năm củ cảm ơn bạn bữa ăn mà năm củ hơi căng hơi căng em alo order cho anh con uh, cua hoàng đế ngay và luôn <laughs> hơi bị liều đấy dạ, dạ. ờ à, nó té té nó nó chồng mà nó chồng ai đây ai gửi ba củ tiếp đây em à em là ai tôi nghĩ em em là ai mà nó hết rồi nó chiếm hết cái cái cái cái cái, cái dòng mà thành ra không thấy rồi anh cảm ơn nhá cảm ơn bạn nào mới donate ăn ba củ anh hiểu ba củ tối nay anh em thấy không sương sương mới hôm nay được còn chưa được 12 phút chưa được 12 phút mà mà sương sương à. ui, ui lại 50k à? à, gửi yêu ly cà phê là ông um, ông uh, ông huy đúng không ông huy đúng không buổi nào stream cho ly cà phê ly cà phê hai lần rồi cảm ơn bạn thôi. mình đang tập trung nên không có chào mọi người Đấy, mới stream sương sương uh, 13 phút mà anh em thấy không 8 củ 8 củ tới đít rồi anh em biết là là là là, là thu nhập một một một ngày là bao nhiêu rồi đó tỷ là ít từng tỷ là ít nhưng mà anh em hay hỏi ủi lương anh yếu làm tháng bao nhiêu mà nó là không tin nó không tin sổ anh yếu làm sương xương lương phải ít nhất là phải tỷ tám nhưng bên an bên nó mới làm phim chưa được hai tuần mà lương tháng đã đã đã hai trăm củ ấy qua là bình thường nếu nói vậy hôm nay mất tiền rồi <laughs> nói thế cho vui thôi chứ ai mà tin ai mà tin làm gì mà tin rồi ờ, ai mà tin làm cho vui thôi Vô cái đó cái anh em mình có tin nhá nó chứ nó thế chứ mình nó làm ba năm củ tháng chứ không phải 200 đâu nếu uh, nói uh, nói ấy á nó nó giảm rồi tránh đấy chứ mình này phải được đây nè đây nè nó vô nó vô anh à cứ kệ đi kệ đi không nó chuẩn bị canh đá cái hai đúng rồi thì, thì, bỏ đi bỏ đi lui lui giảm vào lui tí Ui, ui căng quá nhở Lên xin này học vỏ các kiểu chân tay Cần á, cần á Rồi cảm ơn bạn nào mới uh, donate mình uh, hai hai củ nhá, hai củ nhá Ngon Má ơi, tối, tối nay uh, tiền là tiền ập về như nước rồi à? thấy à nó thấy mình rồi nó thấy mình rồi mày liều đó cô mày liều đó cô đặt đánh na chứ mà còn cưa vẫn hiếu là xác câu mẹ nó định chặt hai cái chân nó liền đẩy cái gì rồi đẩy cái gì Ôi, tối nay à, tối nay là là làm với tụi ba gang ra mà hôn tiền anh em <laughs> làm luôn với tụi ba gang à Sao không che tên à? Thôi mình nghỉ chắc là mình nghỉ thôi Phức tạp quá Giờ mình thấy ờ, hồi sáng mình chơi game mà mình chơi game mà bây giờ à, mà lên thì Chơi game mà phải ờ, phải phải trốn chui vững lùi nó mệt quá à. Kệ mẹ đi. Ôi tôi chào mà ông ơi như mình chơi game như người khác mà mình phải che đồ mình che lên che xuống đồ nó thấy nó nó, nó sao sao mình kệ mẹ đi thua thì thua thắng thì thắng nhưng mà phải ráng hết sức không chơi đằng sau chơi sao chơi đi chơi đi chơi đi Ủa rồi sứ già sứ già thằng Lexi ra thằng giao dạ trên này mười tỏi tôi nên là hiểu mười tỏi cảm ơn em nhiều duy à duy à double duy à cảm ơn duy nha em ơi cảm ơn duy uh, donate cho hiếu à, ba uh, củ à, tuổi này chưa gì chết rồi chưa gì là tiền đè chết rồi lồng má anh hiểu giàu thế à, à anh hiểu mà anh hiểu mà không chơi đơn không ơi giờ tôi dưới xe cái này chờ thôi nghe bảo ông này chạy nhanh lắm nè nghe bảo ông này chạy nhanh nghe bảo hai ông này chạy nhanh nhất nhất nhất sài gòn mình đang cầm ờ, <laughs> xin lỗi xin lỗi xin lỗi đừng có máy nga đừng có nhả máy nga cho tôi làm việc nga ai chứ làm gọi nó chứ làm gọi nó chứ thằng này phải làm gọi chứ ui rồi ui rồi Thằng này phải làm đỏ đấy chứ Chết một rồi, chết một rồi, từ từ từ từ Rồi, team với cao cơ nữa tao Mình về chết 10 mình thành ra Nó cao cơ, nó là thôi, nó là mà trước Giờ thì nó mà tức ra Giờ thì ghê Vô, vô Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Em đâu rồi? Đúng rồi. mày mày đi luôn bỏ tầm cao thích à cái này người ta gọi là cao thủ không bằng tem thủ anh em ạ cao thủ cao thủ u thảo u thảo không bằng cao thủ đây đây là tôi ai làm gì làm tôi đi quất nhà không bây giờ ok chưa re report revenge em ơi re report revenge re report report không nói nhiều luôn hả thì nói chuyện nhau chứ sao report report report thôi không dí được xin ghẹ rồi có xin ghẹ cao tơ cao tơ con cái tao quá em ơi làm cái con cái tay cái lớp luôn không có đi đâu rồi ơi chơi chơi game nhé chơi game nhé nhớ chơi game nhé 啊。